nào hãy chọn cho mình một vị trí đi hãy chọn ra được bịch lọc như cái máy <laughs> còn chưa lên cứ để em lo ô mèo quá hai z Hấp, hấp đường Smoke vào đây Smoke vào đây đi shot nhá đỉnh lên đấy đỉnh lên a đấy vào chưa vào rồi bom rơi này kìa mang đúng lúc one enemy remaining long long long long long long long long ờ nó tụi đây có tiếng hay có ai đây Cứu roi này Cạnh trong này Spike down A. Ông còn sót à? Một một một ở ờ, garden. One enemy remaining. Đây rồi. phải không phải không ấy? <laughs> Mình đang mơ con số gì cả 10 19. Cứu rồi à? Lên lên lên lên lên lên. Kịp roi vào ấy rồi. Sót không? Long một. Thế rồi, Nó đánh A này. Con lên, con lên. Mẹ chó em chơi. Spike planted. One enemy remaining. Revealing area. Bắn vào ăn động đây. Sát phải, sát phải. Chạy chạy long, chạy long. Chạy long bạn à. Mấy thằng đấy. One enemy remaining từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ tôi đang chỉ ở tôi đang chỉ ở tí tí gọi lại cho tí gọi lại cho kìa bắn 80 luôn cái gì vậy cái gì vậy thẳng nhà được mẹ mình em đúng mafia bên này mẹ căng quá mẹ muốn thằng à mày ở xa quá anh không cứu được đúng gấp mẹ mày phốt tới hết rồi get out of my way mẹ à, mày bay một uh, gara về về về về ông nào nhá ai mất mất đây một gara À. dụ Ê, với chúng tôi sao nó biết nhỉ chi lo anh mượn báo à say rồi từ để hồi tính tí á bà đi à? sao nó biết em kìa úp người kê kê kê kê sẵn ra biển nó lên đồng rồi mong là lên lên tận ơi chứ trừ một bốn mươi mày mày chặn xa tao đập tao đập mày ấy à một tiếng một đằng a long hai đằng long mẹ đục tường với súng ạ về b thế á không My ultimate's not ready. Spike planted. mày còn ủa hai úp cầm ốp lên đồng ý nhỉ tại mình say cầm ốp cầm ốp về cho em nhé cầm ốp về cho em nhé trust me. là mình yêu mẹ con cháu rồi. Anh thật vừa kịp. Rồi, mình ơi. À, còn... Bạn thấy đã tốt rồi. tăng cơ. Anh. Để anh. Em cầm cốc răm rồi mà anh. Mẹ em mày mồm mày bảo để em đi tăng cơ giờ gần chưa ra khỏi city. ngồi trời. À đúng, à đúng đi đi anh đi đi anh đi anh em đi múc múc đít của nó luôn. ờ ờ ba này học đít à kìa bắn vào xương ui sao làm được tới 3 giờ sáng ừ. chị ôn ý là ba sáng nào ủa ăn nó làm cà phê đâu mà đâu ngoài lon đâu à, ý là à. nay làm nay làm cho mày hả à? không ý đó của ngày mai You well. thì là thứ hai đúng không đúng rồi là là thứ hai sáng tại sao tôi làm bom rơi này spike down a bị gì vậy ý là sao phá chát chán no, no. mẹ nó Hào buổi không? em ơi. Làm. rồi xong rồi. Ok. Được không? Ok. Đi đi. phải là thành nhân có rồi nè à. <laughs> hay rồi ui ui mẹ lại siêu không nhưng mà tại tại thế mẫn người không không bẩn thì em tưởng là sai ờ một hai mươi dệt mày mày xa khi vậy chụp yêu ta đợi mày lâu lắm rồi như chó à còn biết nữa còn biết nữa mày ai <laughs> cái Chậm hơn, chậm hơn. Ui đây anh. Đá vào đây ta vào cho mặt. anh Anh ném slow ra xong rồi pick nhé Đây. Có tiếng anh. Bom đây rồi. Spike down A. Còn nữa anh. Trời ơi, đừng có anh. nối kìa, lối kìa, 133 kìa. They will cover. Ui, thế trong đầu. Ai quá em ơi. Ui, con mẹ, bom ma này. Mày Spike planted. Hình như mình gió rồi, nó chết rồi, không 17 máu rồi. Một đòn shot. Trong ờ, Ủa không không không gỡ hả? Sâu sâu đi mà đấy, ở đây như hở đấy Đây đây đây đây đây đây đây đây Tao uh, nguyện support cho mày luôn Được, thế, thế là tốt đấy, thế là tốt Hay quá Đó Wow, phải record của lại lại Ui dồi ôi Ui Định ra là tao bắn chúng đấy One enemy remaining Anh đi cái kiếm ấy Đi đâu đây Hả? Hả? Hả? Nói tiếng luôn Mày nói tiếng Thái à em Ừ, anh hiểu à phải tánh bất gốc biết à <laughs> Ờ, mày đi đi kiên chỉ là, là học khôn đúng không? Nhìn sót nha, nhìn sót nha Gần đẩy Không Wow. Ô kìa, sao đẩy lại? nó cho em nó smoke One enemy remaining. Spike down A. planted. Take flight. Now Reloading. <laughs> <laughs> Durante. Chị đi em yin yin yin yin. một, một, một đây rồi đây rồi camera này mày đứng ở city à, quá oh, Mẹ lại. Ờ. em hết. Đấy, có phát đồ đấy, phát đồ backside. Trái. Bùm Đây chợ Spectre của ai nè Anh dây của súng này Đây rồi Anh sẽ lao như một vị thần đây phò đứng đây nha Ui, mặn ngay Alo Em tưởng anh vẫn chưa làm được nữa Là tính thôi, tính thôi, tính thôi đây here. Stay, stay, stay, stay, mạng thứ hai chứ quá mẹ nó ngay sau lưng ạ chạy đâu con chó ở đâu đấy nè con nè một Đấy bạn ờ, Anh tao Đây đây đây đây đây đây đây này Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Đầu những còn ong ong ấy Ê, nó soi anh, nó soi anh Ôi, đồng đồng đồng Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi Phá ra này Ok này Sau tường này Sau tường của anh ấy kaya? Spike down. C. Last player standing. I know exactly. Evitei o molho, que Uh, 30 seconds left. enemy remaining. Cuối ngu, cuối ngu. À, cuối ngu. <laughs> Cuối ngu à? Mày được đấy em đi à. Ừ, khéo đấy, khéo đấy. Bắt gì này đi đấy gì? Anh có súng này. Scanning ahead. Like Consume it! Ui, còn mẹ nó ngồi trên Spike kia. down A. Dead. Bom rơi, bom rơi em. Đây, nó ngồi ngay đây. Nó ngồi ngay cái thành này luôn. Current division. xe bóp thôi chịu rồi Breathe em trong một Last player standing Galat Buku Nó ra tới tận mid rồi 30 seconds left Ủa, có cu không bú không? Mẹ biết đâu là lui ra lại dài hơn Standing <laughs> ahead cái này em chưa kiểm chứng nhá à, Tuấn cứ nói thế kiểm chứng là thấy hay quá thì chỉ ăn tử treo sao <laughs> Bánh kem à, bánh kem à Đừng ra chơi chơi đi Mày Đây Mẹ nó lại ngồi trên down revealing area. Oh, go. I have the spike. Last player standing. 30 seconds left. Bomb. Bomb đi anh. Step Ten seconds left. One enemy remaining. Phải ngu. Để có cù, Come on. Healing area. Cái này, cái lớp bú Tao chỉ làm được hai thằng thôi, đừng có bảo tao là ba thằng. Chịu. Lúc hai thằng khỏe đấy. Lại hà thằng em ơi, en e. đi. Anh đi tao tao tao lại rồi. Không, đây là anh em đang tạo cho Mẫn cơ hội thôi mà Em đến lúc nào chả được Một quả đây nữa bạn ơi Em sắp tỉnh rồi anh ạ Em sắp luôn Nó luôn Mấy nó nằm bên trên Giật của mình ạ giờ sao con mời lại Reloading. Anh ơi. Ừ, đi em. Ở đâu ấy? Một móc, một mít. À rồi. À, thằng này đúng không? Dạ. Yeah. Một là uh, một đây. Heaven. Heaven. One enemy remaining. Heaven cuối. Lao lên em. Cuối rồi nhảy xuống dưới trời ơi quả mốc thì đây vẫn Mốc thế giới lừa lừa lừa lừa lừa Đấy, thằng kia hay đứng luôn con mẹ luôn ở lên spike drop I have the spike lên à thôi được được được được được em ơi tiếp tục có đây vai ờ, chấm 10 điểm đấy. Mày mày. Ủ mẹ 66 rồi. Toàn... Ra đi em. 114. One enemy remaining. Đâu rồi, cuối đâu ấy? Healing. Stealing sight. Ta đánh tanh tanh tanh ta đánh. Chịu. Ooh. Attackers win.